chào tất cả mọi người nha đánh kênh lô viễn vlog đây là mình đã làm được uh, bán chim cho mọi người đây là con chim con chim uh, xích đèn đôi đôi em anh ờ đối đối anh đây là chim xích đèn đây đây chim xích đèn nha mọi người đúng là mày người cái mấy nhiều tháng sáng gì giờ tối rồi sao mày được này này này anh đấu tay không rồi ca thôn ca thôn ca thôn ừ dương là dẻo chỉ là ít khi mà nó thêm dầu vô ủa nó thêm dầu tớp đầu tớp đầu đó quậy vô dương à? quậy lại thì trộn lên sao nghe trộn tin này rất thơm ngon mọi người bây giờ mình chiên lên đó cho nó giòn là mình sẽ bỏ gia vị vô cho vô theo nha mọi người nó giả chưa ăn chán mấy nghe nuôi cái đối heo nghe, nuôi heo nghe chua mà đối heo tao chơi mười ngàn cũng mà luôn á thôi giờ bắt đầu là lấy vàng ở đen mọi người đen đen thua rồi luôn sao hả chỗ nố nố nố chở nố mẹ nào qua là lên uống mẹ nào mẹ mày mày, mẹ ấy ai nhà mẹ thì mẹ ấy siêu quậy trong ban uh, ờ, game siêu quậy đang uh, xào uh, chim những con chim siêu quậy phá phách những chim này chim phá lúa nha mọi người chim ờ, ờ, cho còn đây là mi nha mọi người mi chút là mình bỏ vô là coi như là chim ram mi tối nữa nè thành đó chút bọn mình mình sẽ bỏ siêu nha được chưa Bắt đầu giờ mình sẽ báo tố rồi vô cho mọi người Đây mình sẽ báo tố nè Chua thơm Bắt đầu giờ mình đã bó à, xé ớt mình giả nãy nha mọi người Làm miếng ơi Xé ớt hành Nước chi, ai cào xẻ xẻ rào bó đấy Chục Đổ luôn, chút vào mì đổ luôn Chút vào coi mì chấm mút luôn Nó dịch nó giật quá, nó giật đủ quá đi rồi Gì gì Thôi thôi thôi Hai muốn vột ờ, niêm cho mọi người Go Và bạn ờ, phim mới nha mọi người Phim mới, phim mới, phim mới Phim mới, phim mới, phim mới Lồn đuôi con chó ăn ghê Dạo đầu đấu chim vô mọi nha mọi người Chó ăn nè. Đó mày ăn chứ bạn mày chó dài chó Hạ lửa bắt đầu nó cháy Cháy tới đây giờ, ăn tới giờ tới bụng em Bắt đầu lựa chọn hợp tác các công ty và các trường học. Mới đây, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đề nghị các địa phương và các trường tăng cường công tác đảm bảo an toàn, tập huấn kiến thức và kỹ năng sử dụng trong quá trình học tập qua mạng Internet khuyến khích sử dụng phần mềm có bản quyền. Thấy không? Con nhìn mà. Quay úp, quay đấy con. Quay đâu? Có mày đâu? Đó, là đúng rồi đó. Không chạy khối đó. Đi làm đó, như vậy đây đây ông đây lại lại lại út ông kia nè ông nè út nó qua kia nè ông nè bố ra rồi nè đâu chị em nè kìa ừ chị em nè đấy đồ nè nè đẹp đẹp ấy em ơi ngon ngon Dũng đâu? Dũng á? Cũng đâu rồi. Đang cái tù, đang cái tù, tù phạt gì Cái này Có dính không? Thấy phải không? Bị Dính Thấy không? Đẹp không nè? Nè kìa mấy Nói là Sao nói tiếng nè vậy? Chia ra một món một tâm lý và một bí quyết Ngụ nghĩa hả? Anh thấy cây trộn đâu? Hả? Đâu cũng giảm bằng nghĩa đúng chứ một hai